Chết đi sống lại mang theo 117 lời tiên tri, 95 điều đã ứng nghiệm. Sau khi bất tỉnh, linh hồn ông Dani ừng đi đến một thế giới khác. Tại đây, ông được 13 vị linh quang linh hồn phát sáng đưa cho 13 hộp khác nhau, bên trong đều là những hình ảnh, bức vẽ. 3 năm sau ông mới hiểu ra những bức vẽ đó chính là lời tiên tri cho các sự việc sẽ xảy ra trong tương lai. Vậy những lời tiên tri đó là gì? Nó tác động thế nào đến xã hội chúng ta ngày nay? Mời quý thính giả cùng tâm linh cuộc sống tìm câu trả lời ngay sau đây. Từ xưa đến nay, vấn đề tâm linh vẫn luôn là chuyện nhiều bí ẩn. Rất nhiều người thắc mắc, sau khi chết linh hồn chúng ta sẽ đi về đâu? Hay cái chết là kết thúc tất cả? Năm 1975, Ông Raymond Amudi, một bác sĩ người Mỹ đã đề cập tới khái niệm trải nghiệm cận tử. Với đặc thù công việc, ông đã chứng kiến rất nhiều bệnh nhân đứng trên bờ vực cái chết. Từ đó ông đưa ra kết luận trong mỗi 100 bệnh nhân cấp cứu, có tới 15% từng có trải nghiệm cận tử. Điểm chung là họ đều kể về việc cảm thấy bản thân mình bay nổi từ trong thân thể lên, nhưng vẫn nhìn và cảm nhận được mọi thứ xung quanh. Họ thậm chí còn chứng kiến quá trình mình được cấp cứu. Có người còn mô tả Họ đã gặp được một đường hầm sáng rực, thậm chí có người nhìn thấy người thân đã mất, có người còn thấy thế giới khác sau khi chết. Một trong những trường hợp nghiên cứu đặc biệt nhất của bác sĩ dây mừng là ông Danny Unber Zingley, bởi Danny Un đã từng trải qua 3 lần cận tử, trong đó có một lần ông đã thực sự chết trong 28 giây. Trải qua những lần như vậy, nên ông có thể mô tả về thế giới sau khi chết khá phong phú. Đặc biệt là sau lần cận tử đầu tiên, ông đã mang theo 117 tiên tri, trong đó có 95 sự việc đã thành sự thật. Dưới đây là một vài sự kiện. Trải nghiệm linh hồn rời khỏi thể xác Ông Da Ni Umber Jingli sinh ra tại một thị trấn hẻo lánh ở miền Tây nước Mỹ. Từ bé, ông là đứa trẻ hiếu động, đến năm 25 tuổi, tính ông vẫn khá trẻ con và nổi loạn trong một trận mưa to gió lớn xảy ra vào ngày 17 tháng 9 tại bang South Carolina. Khi ông Daniel cùng người bạn thân của mình là Tamut Ho đang nói chuyện điện thoại với nhau, thì bỗng một tia sét đánh vào cửa nhà Daniel và theo đường dây điện thoại đánh thẳng vào đầu ông. Mọi thứ diễn ra quá nhanh chóng. Đầu tiên Daniel nghe thấy một âm thanh lớn ngoài sức tưởng tượng, ngay sau đó ông bị bật tung người trong không trung. Lúc đó, Daniel chợt cảm thấy thời gian chạy chậm lại, cảm giác đau đớn như bị một loại năng lượng cực lớn thiêu đốt thân thể. Ông có thể cảm nhận nỗi đau, nhưng lại không thể cử động, cũng không thể cất tiếng gọi người giúp đỡ. Có điều cảm giác đau đớn này không kéo dài, sau khi thấy nhẹ nhõm, ông lại phát hiện có một người đang nằm trên nền nhà mình và bạn gái ông đang hét lên. Lúc đó, ông mới nhận ra người đó chính là mình. Phát hiện sự việc chẳng lành từ đầu dây bên kia, người bạn ta mất nhanh chóng chạy tới và phát hiện tim ông Dani ừng đã ngừng đập. Không chần chừ, Ramos và người bạn gái vội hồi sức tim phổi và đưa ông tới bệnh viện. Dù đã được cấp cứu nhưng khi đó các bác sĩ cũng cho rằng ông Da ni ừng không thể qua khỏi. Thế nhưng kỳ tích đã xảy ra, chỉ 28 giây sau khi bác sĩ tuyên bố ông đã chết, thì ta mất phát hiện ông vẫn còn thở. Thế giới sau khi chết Theo những gì mà Danny ừng kể lại, khi thân thể ông bay nổi, lên, ông không cảm thấy bất kỳ cảm giác đau đớn nào nữa, thế nhưng các giác quan còn lại đều trở nên rất mạnh. Ví dụ như kể cả khi không nhìn thấy bạn gái mình, thì ông vẫn có thể cảm nhận được sự sợ hãi của cô ấy. Ông còn nhìn thấy được những ánh sáng rực rỡ phát ra từ đồ đạc trong phòng. Tiếng đài từ ngôi nhà của bố mẹ ở cách đó hơn 10 km cũng rõ ràng. Ngày trước Dani ừng không bao giờ tin vào thần, linh hồn hay thế giới khác, vì thế khi nhìn thấy linh hồn mình bay ra khỏi thân thể, ông đã vô cùng kinh ngạc nhưng không mấy bất an. Khi xe cứu thương tới, thì đột nhiên ông phát hiện một đường hầm không ngừng hướng gần về phía ông, cho đến khi chính ông bị bao phủ trong không gian của nó. Đó là một đường hầm tối mờ, phía bên kia có tia sáng rực rỡ, khi bay ra khỏi đường hầm, ông thấy mình đang ở một thế giới khác, vô cùng tươi đẹp với thảo nguyên rộng lớn. Có rất nhiều người sinh sống ở đây, trên gương mặt họ đều toát lên vẻ hạnh phúc. Điều đáng chú ý là khi ông nhìn xuống dưới chân mình ông lại phát hiện ra còn một thế giới nữa, ở đó có rất nhiều người, xung quanh họ có lớp ánh sáng yếu, khi ông quan sát những người phía dưới thì ánh sáng trên người ông cũng giảm chậm đi khiến ông cảm thấy rất khó chịu, nên ông đành quay trở lại nhìn thế giới của mình. Đúng lúc này, đột nhiên ông phát hiện có một linh quang màu bạc đứng ngay bên cạnh mình. Linh quang màu bạc Dani ưng nói rằng, linh quang màu bạc có đường viền giống màu bạc, nó khiến ông cảm thấy ấm áp, gần gũi và quen thuộc. Khi ông còn chưa kịp mở miệng ra hỏi thì, linh quang đã ông chặt lấy ông rồi lao vút đi. Vừa bay ông vừa nhớ lại những gì xảy ra trong cuộc đời mình. Ông nhớ về mùa hè năm ngoái cùng người yêu đi dạo trong công viên, nhớ về ngày tốt nghiệp đại học, tốt nghiệp trung học, nhớ về thủa bé thích trêu chọc cậu bạn dây sừng. Ngày đó ông thường nhân lúc không có thầy cô, để cùng các bạn khác lấy sách và đồ dùng của dây sừng vứt vào thùng rác, có lúc còn đánh cậu ấy, bạn bè xung quanh đều bu vào cười đùa. Sau đó dây sừng tốt nghiệp tiểu học rồi lên cấp 2, nhưng cậu ấy vẫn bị bắt nạt. Một hôm, buổi trưa, Nhân lúc không có ai cậu ấy trèo lên mái nhà, ở nơi đó cậu ấy không bị ai bắt nạt nữa. Lúc đó, ông mới hiểu ra rằng hành động của mình ảnh hưởng tới mọi người xung quanh như thế nào. Cho dù sau đó bạn có hiểu và hối hận thế nào, thì những sự việc xảy ra đã không thể cứu vãn. Thành phố Thủy Tinh Sau khi nhìn lại cuộc đời mình, Danny ưng vô cùng xấu hổ về những việc làm của bản thân. Chuyến đi vẫn tiếp tục, ông cùng Linh Quang đi tới một đất nước có ánh sáng màu tím. Thế giới này không giống các thế giới trước đó. Ở chính giữa nơi này có một thành phố thánh giống như được làm bằng thủy tinh. Khi ông Dani ưng tiến vào, dọc theo những cột sáng vô cùng to lớn, ông đi vào giữa chừng thì thấy linh quang đi bên mình dần dần biến mất, một cảm giác cô đơn bao trùm. Phía trước giáo đường bỗng có 13 linh quang màu xanh thẫm xuất hiện. Trực giác nói với Da ưng rằng họ là những quang linh có địa vị cao nhất trong thế giới này. Các quang linh này lần lượt truyền thụ tri thức cho Da ưng. Chỉ cần trong tâm ông có thắc mắc nào là các linh quanh sẽ đưa ra được đáp án. Dani ừng không tiết lộ những tri thức ông nhận được từ 13 vị linh quang mà chỉ nói rằng sau khi học hết các tri thức đó, ông nhận được 13 hộp khác nhau, bên trong mỗi hộp là các hình ảnh, bức vẽ. Ban đầu ông không hiểu ý nghĩa của những bức vẽ này là gì cho tới 3 năm sau đó. Hóa ra, những bức vẽ đó chính là những sự việc xảy ra trong tương lai. Tiên tri, vào một ngày tháng 1 năm 1978, trên bầu trời Canada đột nhiên xuất hiện một ánh sáng đỏ rực cùng tiếng nổ rền vang, là một vệ tinh gián điệp Xô Viết hiệu 954 sử dụng năng lượng hạt nhân bị mất kiểm soát đã rơi xuống lãnh thổ Canada khiến mọi người rất hoảng sợ. Nhưng người sợ nhất là Daniel, bởi 3 năm trước ông đã nhìn thấy bức vẽ về tin tức vệ tinh rơi từ hộp đen của 13 linh quang. Một người bạn của Daniel cũng cho biết khi Daniel hồi phục, Ông ấy luôn kể về thảm họa hạt nhân Chernobyl và đề cập tới nạn đói ở Nga. Những sự việc đó cũng dần xảy ra trong tương lai. Bác sĩ Jaymund cũng cho biết, vào năm 1976, Daniel đã từng nói về việc Xô Viết sẽ giải thể vào năm 1990. Không chỉ có khả năng đoán trước tương lai, Daniel còn có năng lực liên hệ với linh hồn. Theo đó, vào ngày 12 tháng 8 năm 1993, một cặp vợ chồng ở bang Montana là Jan và Nancy được phát hiện đã tử vong trong nhà khi trên người có nhiều vết đạn. Cảnh sát nhanh chóng vào cuộc điều tra, nhưng hai tháng qua đi vẫn không có manh mối nào về hung thủ. Biết về Danny Eun, mẹ của nạn nhân đã tìm tới nhờ giúp đỡ. Danny Eun nói với mẹ Jan, hung thủ là một kẻ rất gầy với mái tóc đen. Hắn biết Jan, còn từng là khách tới nhà Jan. Đầu tháng 12 năm nay, cảnh sát sẽ tìm ra hung thủ tại một trường đại học ở miền Tây. Nghe những lời này của Daniel, mẹ Gian chỉ đành lắc đầu chán nản vì bà hoàn toàn không tin một sinh viên đại học lại có thể sát hại con mình. Thế nhưng quả thực vào ngày 7 tháng 12, cảnh sát đã tìm ra tên hung thủ khi hắn đang trốn tại Đại học George Fox. Tương lai Theo thống kê, tới nay có đến 95 lời tiên tri của Daniel trở thành sự thật bao gồm sự cố hạt nhân ở trên, Tổng thống thứ 40 của Mỹ Ronald Reagan đắc cử, Xô Viết giải thể. Năm 1990 xảy ra chiến tranh Vịnh Ba Tư, dầu bị dùng làm vũ khí khống chế kinh tế. Trong đó còn có những tiên tri vẫn chưa xảy ra như nước Pháp bị vũ khí hóa học tấn công. Chiến tranh thế giới lần thứ ba, Đại Hồng Thủy. Tuy nhiên cũng có những tiên đoán của ông không chính xác như trước khi thế kỷ 20 kết thúc, nước Mỹ sẽ bị diệt vong bởi một trận động đất lớn. Nhưng đến nay, nước Mỹ vẫn không xảy ra động đất lớn hay diệt vong. Nói về những tiên tri không chuẩn xác, Dani ưn nói rằng, năm đó khi 13 Linh Quang cho tôi thấy các cảnh tượng, đã nói với tôi rằng hy vọng nhân loại sẽ có cơ hội tránh những kiếp nạn này. Theo lời của các Linh Quang, con người hoàn toàn có khả năng thay đổi tương lai. Năng lực này trước tiên là cần yêu thương, thấu hiểu, sống cho mình và cho cả những người khác, cho cộng đồng. Khi ta hiểu được ý nghĩa đích thực của yêu thương và bao dung, khi đạo đức nhân loại được hồi thăng trở lại nhờ chính pháp chính đạo thì những tiên tri chưa xảy ra sẽ không bao giờ xảy ra. Bạn nghĩ gì về chủ đề ngày hôm nay? Hãy để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận của video để cùng chúng tôi trao đổi nhé. Cầu mong mọi điều bình an sẽ đến với tất cả chúng ta. Thảo Dược Bình Minh xin gửi đến quý khách hàng lời chào trân trọng nhất